Dạ kính thưa tất cả tổ tiên và dạ, kính thưa tất cả quốc dân Việt. Đây là đăng ký cái pháp quyền lấy lại cái lãnh thổ lãnh hải của Đại Việt, tức núi tất sông của Đại Việt từ Hoàng Sa, Trường Sa, Hải Nam, Ma Cao, Hồng Kông, Đài quan Quảng Đông, Quảng Tây, Quảng An, Quảng Xi, Xi An, Bao Ai, Trái Già, ma Miến Điện. Việt Nam về từ ờ, mũi Cà Mau, Phú Quốc ờ, tất cả lãnh thổ lãnh hải của Lê Việt và xin kính thưa đây tất cả cái phần đất mà đăng ký chủ quyền pháp lý lấy lại lãnh thổ lãnh hải của Lê Việt và pháp lý này nên cộng sản ờ, lãnh đạo nó biết bây giờ nó chạy tán loạn xin tị nạn khắp nơi nó chạy qua để, để xin tị nạn nó biết rằng là cái phần đất này phải trả lại dạ. nha vâng, yeah. quan tưởng kỹ và đây là cái à, cái thông báo hoàng vâng, thượng ký trình lên Liên Hợp Quốc và Tổng thống Donald Trump tất cả tài sản được trả lại cho toàn dân tài sản cộng sản nó cút nó lấy trả lại hết tất cả lại cho quốc dân tôn dân trả lại cho các tôn giáo và phần thượng kia được thu hồi trả lại đây là phần đất của tổ tiên lại việc yeah, dạ, phần đất của tổ tiên lại việc và dạ, đây phần đất của tổ tiên đại việt thì tất cả quốc dân Việt trong nước tiến hành cuộc thi cờ làm đại lễ đón quân thượng về à, và chiến thừa tất cả quốc dân Việt thì họp lại với tất cả tôn giáo chọn một ngày làm đại lễ thông báo trên thế giới quan thượng về nước và mời tổng thống mỹ donald trump về chung với hoàng thượng thế là xong rồi nó coi như đất nước tự do rồi trả lại tài sản cho dân rồi toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải tổ tiên nước đại việt rồi nhanh gọn và chính xác rồi đơn giản một ngày không đổ máu yeah. Dạ. tất cả đồng bào làm đại lễ đón hoàng thượng về nước thông báo trên thế giới hoàng thượng về nước phải có gì sao về về lại đất tổ tiên đại việt mở trường giáo dục đào tạo dạy cho học sinh trình độ học thức lãnh đạo đất nước và dạy cho dân tộc tổ quốc học sinh sức khỏe tốt sai bệnh viện chữa bệnh thuốc men lo nuôi dân trả lại tài sản cho dân giáo dục đào tạo cho thế hệ trẻ tương lai ăn học thành tài yeah. Dạ. lo cái hệ thể của con tàu đó là đuổi tàu đi ra khỏi lãnh thổ lãnh hải này kìa và tàu mang rỡ sẽ trả lại tất cả cái lãnh thổ lãnh hải của đại việt mà thế đây là cái đăng ký pháp lý pháp quyền nguyên tắc về luật pháp tàu mang rỡ nó phải trả lại cái phần đất này nên cộng sản lãnh đạo cộng sản biết họ biết cái phần đất này và trung quốc cũng biết có gỡ qua tập cận bình cái văn bản này nè họ gỡ tất cả thế giới luật pháp gỡ gỡ cho tổng thống donald trump gỡ với ngài liên hợp quốc antonio gỡ các uh, dân phòng gỡ trực tiếp của liên hợp quốc International và gỡ cho cái văn phòng thường dân Mỹ thì dưới là các bản đồ Trung Quốc trả lại toàn quyền lãnh thổ lãnh hải cho đại việt lên cộng sản tiếp. À, bây giờ nó đang chạy trốn nó đang tìm cách thoát khỏi nó xin tị nạn khắp, khắp nơi trên thế giới với đồng bào tất cả đồng bào và tất cả tôn giáo họp lại chọn một ngày làm đại lễ thông báo thế giới hoàng thượng về là xong rồi về mời tổng thống trôn nữa nó có như sao không bằng nước bây giờ xin thưa tất cả dân tộc tổ quốc thành công tiến hành làm đại lễ nhanh chóng trong tháng 7 này Hậu Hoàng Thượng về Nước xin trân trọng lành thành kính yêu dân tộc tổ quốc tổ tiên đại việt tất cả thức nuôi tất sông của tổ tiên đại việt và dạ, xin trân trọng lòng ái quốc của dân tộc thành kính và dạ, xin trân trọng tôn kính tổ tiên xin tất cả